xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình à thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là về vấn đề à, bất động sản à, nhà đất à, và chung cư thì ở trên mạng có nhiều anh à, thì nói là mua đất hay đất vùng ven á, hay hơn là mua chung cư ừ. sau này nó tăng giá lên rất là nhiều lần và chung cư thì nó tăng giá ít hoặc là nó không tăng giá rồi à, nếu mà mua trả góp chung cư á, thì sẽ làm gãy lưng để mà trả nợ còn mua đất vùng ven chỉ cần vài năm bán lại là mua được cái nhà rồi <coughs> thì à, cũng đúng các bạn cũng đúng thôi chứ không có gì thì không đúng đâu cả nhưng mà mỗi người thì mỗi một hoàn cảnh và mỗi một cái điều kiện khác nhau à, anh chỉ nói khơi khơi gì cho anh không nói là cái tiền nó như thế nào các bạn hiểu không à, cái phụ thuộc vào cái, cái cái cái, cái tiền mà mình có được chứ không phải là mình muốn mua cái gì mua sắm cái gì là sắm à, ví dụ à, ở chung cư thì nó hơi bất tiện hơn ở dưới đất rồi đó tại dưới đất à, ví dụ như là người thân mà đi lại thăm các bạn cũng phải lên xuống hoặc là giao hàng shopee các kiểu đó lên cũng đi xuống lấy, lấy rất là phức tạp à, nhưng mà được cái là các bạn an ninh à, à, khó có mà à, tạc, bị tạt bấm tôm rồi đó khó đó cái vụ đó ừ. rồi à, mình nói về cái nguồn tiền bởi vì cái nguồn tiền nó sẽ rất là quan trọng cho việc mua sắm bất kể vấn đề cái, cái, cái gì nó cũng liên quan đến tiền hết cho nên là ví dụ các bạn mua chung cư thì các bạn chỉ cần trả góp 30% là các bạn có thể mua được à, và các bạn sẽ không phải à, ở nhà ở nhà thuê nha các bạn không phải ở nhà thuê thì các bạn sẽ giảm cái chi phí nhà thuê thì cái, cái, cái vụ mà gọi gãy à, gãy lưng đó thì cái thu, phụ thuộc vào cái thu nhập của các bạn thu nhập bạn thấp thì bạn gãy lưng thu nhập ta cao thì người không có gãy à, vậy thôi vẫn có đại gia vẫn có đại gia ở chung cư chứ không phải là người nghèo ở chung cư đâu nha các bạn các bạn đi vô cái, cái khu chung cư các bạn thấy toàn xe hơi đậu không đó chứ không còn các bạn đi vô những cái khu phố này ở kia chưa chắc gì xe hơi số lượng xe hơi nó nhiều bằng số lượng trong chung cư đâu ừ. còn về đó ừ, nhà mua mặt đất vùng ven các anh kia nói là giờ bộ có một hai tỷ mua chung cư trả góp gồng lưng rồi có hai mà anh không nói là mua đất vùng ven bằng cách nào mua đất vùng ven nếu mà các bạn mua trả góp đi mình lấy ví dụ như là nó bằng giá đó là 30% các bạn trả trước còn phần lợi các bạn cũng trả góp nhưng mà các đất thì các bạn làm sao mà ở các bạn cũng phải tiếp tục ở nhà trọ có nghĩa là các bạn vừa gánh cái phần góp vừa gánh phần nhà trọ có nghĩa là các bạn gãy lưng còn gãy còn còn nặng hơn cái thằng ở chung cư nghe các bạn ừ. còn đất nó tăng lên như thế nào thì là mình chưa biết nha người ta nói thôi nhưng một điều rất là quan trọng mà các bạn phải nghiên cứu là các bạn mua chung cư các bạn trả góp 70 phần trăm là nó đúng với cái giá trị 70% khi ngân hàng định giá nó đúng như vậy không các bạn còn khi mà các bạn mua à, trả góp ở mặt đất mà vùng ven bây giờ đó nha thì ngân hàng định giá không không không tới các bạn cho nên có nhiều cái tin mà các bạn có nhiều cái chỗ mà các bạn có thể là à, là đi ờ, có có thể có, có những các bạn đã đi xem rồi đó. đó là tại sao một cái chỗ nó để là một tỷ rưỡi nhưng mà ngân hàng chỉ cho dây 700 cho dây thậm chí có chỗ cho dây 500 chứ là họ không có cho dây đúng 70 phần trăm của một tỷ rưỡi là dây một tỷ nha các bạn là bởi vì cái giá nó đã bị đội lên rất là cao rồi các bạn giá bị đội lên rất cao đó, cho nên là mình mua chung cư á, thì cái khả năng mà cái con số mà mình trả nó đúng hơn là cái con số mình trả cho cái nhà mặt đất nha các bạn cho cái miếng đất mà mình mình, mình mua mình đây mình nói một cái ví dụ cho các bạn hình dung ra mình thấy thôi có những cái miếng đất các bạn có thể mua sẽ có trường hợp sẽ mua đúng giá cái trường hợp đó là trường hợp gì trường hợp đó là trường hợp người ta sắp bể nợ đó. còn nếu như các bạn mua một cái miếng đất mà nó là những cái miếng đất của các nhà đầu tư hay là của những cái dự án thì chắc chắn các bạn rằng ngân hàng chỉ cho dây miếng đất đó có 30 phần trăm ờ, có 50 phần trăm thôi có nghĩa là gì có nghĩa là người ta bán giá cho các bạn nó cao hơn cái mức định giá của của của bên ngân hàng thì có nghĩa là nó cao hơn mức thị trường nữa các bạn thì ví dụ như giờ như cái mấy ông nội nói đó là nó sẽ tăng nhanh hơn nó tăng nhanh hơn là do mấy cái anh tự tăng nhanh hơn là cái thứ nhất cái thứ hai là nó khi các bạn mua ví dụ như năm 2022 các bạn mua thì thật sự là các bạn đang mua cái giá ở năm 2023 rồi các bạn cho nên năm sau đó, các bạn tự tăng để mà các bạn kiếm lợi thôi chứ thật sự là các bạn đang mua giá cao hơn còn ví dụ như về chung cư á, thì thì nó sẽ rõ ràng hơn thường là nó sẽ đúng 70 phần trăm nó sẽ đúng người dân hàng sẽ cho dây đúng ờ, cái con số các bạn mua các bạn trả có nghĩa là không bị lầm đó ít bị lầm trừ khi các bạn mua chung cư à, à, cũ hay là cái gì đó này các bạn có thể bị lầm à, à, lầm nhưng mà có có nghĩa là lầm cũng rất ít thôi ít xíu thôi lệch ít thôi chứ nó không phải mà quá trời lệch giống như là nhà là mặt đất các bạn giống như là mặt đất đó, thì à, mỗi người một cái điều kiện người, người ta chỉ có nói thôi thì những cái người nói đó là họ đang bán đất nền đó và họ đang kinh doanh có liên quan đến đất nền thì họ đang hướng người ta đi về cái đó nhưng mà hướng nhưng mà không có tiền lấy sao mà người ta làm được các bạn ai mà không biết là có tiền mua chung cư uh, thì sẽ có mua mặt đất nhà mặt đất thì sẽ tốt hơn nhà chung cư ai không biết điều đó rất dễ ai quá trời dễ mà ai cũng hiểu được nhưng mà không có tiền làm sao các bạn làm được ừ, không có tiền sao các bạn làm được cái điều đó, đó rồi, ví dụ như những cái người mà trả góp á, thì người ta làm cái gì người ta thứ nhất là người ta muốn giải phóng cái việc ở nhà thuê cho nên người ta chấp nhận cái khoản góp nó ờ, chứ đâu phải là đơn giản là người ta ngồi không không đó người ta nhào người ta góp cũng có nhưng mà nó cũng thì tùy theo cái hoàn cảnh kinh tế mà các bạn bây giờ các bạn cứ ừ, trong cái hoàn cảnh đó các bạn các bạn phải xem nó như thế nào nó ứng với cái điều kiện nào à, chứ không phải là gồng lưng hay không gồng lưng à, ví dụ như các bạn mà vay vượt cái tầm giới của các bạn thì đương nhiên các bạn phải gồng lưng rồi gãy lưng rồi đó, thì, thì, thì đó là điều của mình muốn thôi chứ ờ, cũng đâu ai ép mình đâu đó, nhưng mà mình thấy ờ, là à, cái điều kiện mà mua chung cư nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với mà, mà cái điều kiện để mà mua một cái mặt đất hay là một cái nhà mặt đất các bạn à, ví dụ những cái nhà nhỏ cũng rất là dài tỷ bạc rồi các bạn rất là nhỏ thay vì các bạn mua một căn chung cư nó sẽ rộng hơn à, nó cũng nó sẽ nhẹ tiền hơn nữa nó sẽ nhẹ tiện hơn thì đương nhiên những có những cái bất lợi thì đương nhiên nó phải có những cái lợi thế khác chứ đâu thể nào nó bất lợi hoàn toàn được các bạn nếu bất lợi hoàn toàn thì người ta cái người ta đủ thông minh để người ta hiểu chứ làm sao mà người ta phải đợi mình chỉ ừ. cho nên là tùy theo cái hoàn cảnh và điều kiện mình đừng có nghe mấy cái ông mà trên mạng giao giao mấy ông đó thường là bán đất nền ông nói gì đó. thì đúng nhiên có tiền thì có sẽ làm còn không có tiền lấy đâu làm ví dụ như mình tư vấn cho người ta mình phải tư vấn cho cái điều kiện cái hoàn cảnh của người đó ừ bây giờ anh đó có bao nhiêu có như thế nào anh đang đó muốn cái gì anh muốn đầu tư kiếm lời hay là anh đang muốn giải phóng cái gì ở nhà thuê trước đó hay là anh đang muốn đi làm gần không đỡ tốn tiền xăng bây giờ các bạn mua ở nhà dùng ven các bạn chạy một ngày mấy chục cây hai chục cây cả tiếng đồng hồ đi kiến đồng hồ về mệt mỏi biết bao nhiêu các bạn xăng cổ này nó biết bao nhiêu đâu phải chuyện đơn giản cái đó đâu các bạn không tính các bạn chỉ tính đất với tiền với ấy không các bạn địa lý ví dụ như bây giờ á một người kia thì ta gồng lưng nhưng mà ta sẽ về sớm ta sẽ nghỉ ngơi cái thức, sức khỏe ta nó tăng lên còn bây giờ ngày nào mình cũng chạy một tiếng sáng chạy một tiếng chiều chạy một tiếng à, mà chạy nhiều dài năm tháng gì các bạn chạy có nổi hay là không đó, nếu nổi thì sức khỏe các bạn cũng tàn phai nó có nhiều cái yếu tố mình phải tính tới nhiều cái phương án đó, cho nên mấy anh ờ, mà nên là khi mà mình mua về một cái bất động sản thì mình phải xem cái điều kiện của mình và cái nhu cầu của mình đang là cái gì nhu cầu của mình đang là gì đó. cho nên là đừng có nghe mấy ông kia nói rồi mình cũng thấy đúng đúng ừ đúng đúng rồi làm theo mà không có làm được đâu không làm được tiền đâu làm ừ, khi mà các bạn có nhiều tiền càng nhiều tiền các bạn sẽ càng dễ làm rất là dễ làm các bạn sẽ nhìn thấy các cái cái tất cả các, các, các câu chuyện nó sẽ rất là dễ cũng mình cho nên là khi mà cái mình giải bài toán khó là mình phải giải bài toán khó cho cái người nghèo chứ mình không có giải bài toán khó cho cái người giàu các bạn chính phủ người ta cũng vậy chính phủ người ta cũng nghĩ cái bài toán để giúp cho dân giàu để giúp cho dân giàu để giúp cho ai giúp cho những cái người nghèo giàu lên chứ không phải là người ta giúp cho cái người giàu giàu thêm ừ, cái người giàu thì họ dễ lắm họ quăng tiện đây quăng tiện kia quăng tiện nọ nó cũng xin lời ừ thằng này thua thì thằng kia cũng gỡ lại được nó cũng xin lời còn người nghèo họ chỉ có một chút tiền thôi họ quăng mà sai cái là họ tiêu liền đó và họ cũng quăng cũng cũng không phải là muốn quăng ờ, chỗ a chỗ b chỗ c được quăng cái, cái chỗ chỉ có đúng cái chỗ đó thôi tại vì đúng cái chỗ đó phù hợp ví dụ như các bạn chỉ có vài trăm triệu thì các bạn chỉ phù hợp nhất là chung cư trả góp chứ không cách nào mà các bạn làm cái cái cái cái khác được nếu các bạn làm cái khác là các bạn tiêu liền ừ. còn ví dụ như các bạn có tiền tỷ có hai ba tỷ gì đó thì các bạn lại có một cái lựa chọn mới rồi ví dụ như mình có 30 triệu thì mình có lựa chọn iPhone mình có 50 triệu mình có lựa chọn khác nữa chứ đâu phải là à, là như vậy cho nên là cái, cái phụ thuộc vào cái đồng tiền nó phụ thuộc vào cái điều kiện của mình là cái hoàn cảnh của mình ví dụ như có nhiều bạn thì không không ở nhà trọ nhưng mà họ có ba bốn trăm triệu thì cứ thể gán nín đi mà mua nhà phố đó còn ví dụ như các bạn vừa ở nhà trọ nhưng mà có 300 triệu thì cái giải pháp là lại chung cư nó thì nó lại ờ, khác nhau cũng là cùng một anh cùng một nghề nghiệp cùng một số tiền dư nhưng mà cái, cái điều kiện trước đó của hai anh nó khác nhau đó thì nó lại vậy thì cái chia sẻ của mình là muốn cho các bạn thấy được là có nhiều cái trên mạng người ta đang hướng mình là về cái đó là vì cái nhu cầu kinh doanh của người ta chứ người ta không có ờ, sát chính xác uh, giúp cho ờ, giải thích cho các bạn chính xác từ cái điều kiện hoàn cảnh là các bạn phải làm gì thì hy vọng là các bạn uh, có thể hiểu thêm và có những ý kiến gì các bạn cứ comment ở dưới video xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn